要给你拍。 But just looking at you. Đừng đến nhà em buổi chiều Mẹ em vừa đi làm về Ba em thì hơi nóng tánh Nên anh chớ có làm liều Buổi tối thì em học bài Vì em là thân con gái Em có sai thì ai đi nữa Em có làm cái gì đi nữa Nếu mà phải trả giá Em cũng xin chấp nhận trả giá cần cù thì bố siêng năng nhé có làm thì mới có ăn nhé không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn cứt ăn đầu bồi nhé Nắng nắng nắng mang em đi rồi Em để lại đớn đau một phần Đã lỡ buông nhau xa rời Thôi thì ta phải đành cánh xa Nhớ nhau bao nhiêu phần Từng đâu thề tìm thấy nhau Cách xa nhau làm gì để... Nắng mang em đi rồi Em để lại đớn đau một phần thì ta phải đành cách xa Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nha Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nha Các bạn muốn leo Trắng vai sạch cầu vui lên các bạn ơi Sắp em video clip rồi đấy Like nào Còn phải đi ngủ One, two, three Sao ha, ha.